Alo. À, vâng, xin được kính chào tất cả cô chú chị và tất cả mọi người ạ. À, chào mừng tất cả mọi người, chúng ta tiếp tục quay trở lại với kênh cầu miền Nam của mình. À, trước mắt các bạn, anh chị em, đây chính là các bạn à, giao diện chính của kênh cầu miền Nam của mình. Thì cô chú anh chị cũng như tất cả mọi người đi qua yêu mến kênh thì hãy nhớ để lại cho à, à, mình một nút like yêu thương cũng như ấn đăng ký kênh để tiện theo dõi mỗi khi mình phát hành video vào ngày. Thì à, sau khi công việc à, mình có một số công việc đột xuất thì mình không lên video chia sẻ cho tất cả cô chú chị cùng tất cả mọi người được đến ngày nay ngày ngày đây mình tiếp tục à, sẽ lên video cũng chia sẻ cho tất cả mọi người để chúng ta tham khảo đúng không ạ kênh của mình chia sẻ thì là hoàn toàn miễn phí rồi cho nên anh chị em à, cô dì chú bác đi qua thì bớt chút thời gian để lại cho kênh một nút like cũng như ấn đăng ký kênh để ủng kênh để kênh có động lực tốt nhất lên video đều đặn cũng như phát hành video sớm nhất chuẩn xác nhất à, dự đoán và con số miền Nam cho cô chú, cho cô chú anh chị cùng tất cả mọi người để chúng ta tham khảo một ngày đúng không ạ? À, cô chú chị cũng đã biết rồi thì kênh của mình thì bắt ờ, ăn đầu nuôi cũng như ăn lô khá là nhiều đúng không ạ? Thì mọi người xem video thì à, có thể theo dõi thấy đó là à, cái cách bắt số à, bắt đầu nuôi của kênh của mình khá là đều ăn nổ tưng bừng khá là nhiều đúng không ạ? mình đã rồi mình làm mục đích đam mê à, chia sẻ cầu kèm cũng như dự đoán cho tất cả mọi người tham khảo hàng ngày thôi à, hoàn toàn là miễn phí cho nên mọi người đi qua thì nhớ để lại cho mình một nút like cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình để mình có động lực tốt nhất à, đưa ra những cái đường cầu hay những con số đẹp giúp cho tất cả chúng ta à, chiến thắng và chúng ta sẽ gặt hái rất nhiều thành công đúng không ạ và ngày hôm nay là ngày đầu tuần ngày thứ hai à, thứ hai sản xuất số Nam ngày mùng 6 tháng 2 năm 2023 thì là chúng ta gồm có ba đài đó là thành phố Hồ Chí Minh Đồng Tháp và Cà Mau đầu tiên ở đài thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta có đầu là con số 53 và nuôi đặc biệt là con số 96 tổng năm và là càng năm tiếp theo ở Đồng Tháp thì chúng ta có đầu là con số 8 xin lỗi quý vị 71 nuôi là con số 46 tổng 0 và là càng 6 rồi, tới đài Cà Mau thì chúng ta có đầu là con số 45, đuôi là con số 91, tổng không tiếp tục tổng không các bạn. Và là càng hai Như vậy thì ngày hôm nay của chúng ta có hai cái đầu của đài Đồng Tháp và đài Cà Mau đều là tổng không, đặc biệt đều là tổng không. Đấy. Một điều khá là ngẫu nhiên. Và đầu đuôi thì à, tổng 9. Đúng. thì uh, tất cả mọi con số của bên mình chia sẻ thì là đều là hoàn toàn là miễn phí cả cho nên là mọi người đi qua thì nhớ là mất chút thời gian à, để lại cho kênh một nút like cũng như ấn lên cái kênh để ủng hộ kênh để kênh có động lực tốt nhất à, đưa ra những đường cầu những con số cho tất cả chúng ta à, tham khảo hàng ngày đúng không ạ thật sự mà nói thì kênh của mình bắt những con số thì khá là đều cũng khá là tỷ lệ ăn khá là cao cho tất cả mọi người rồi thì mọi người xem mọi người cũng đã biết rồi đúng không ạ thật sự mà nói thì khá là con số à, mình bắt khá là chuẩn và à, sau hai ngày mình không lên được video cho nên là à, sổ số đã ra thì kết quả à, cũng đã về rồi thì mình cũng à, không có cái à, bảng chất số của hai ngày về trước cho nên là không có cái bảng đối chứng về số được đúng không ạ thì đường cầu mình chia sẻ cho tất cả mọi người thì cũng thật sự mà nói cũng khá là đều đặn cũng như là khá là ăn khá là đều cho tất cả mọi người rồi đúng không ạ Về điểm qua kết đầu lô thì ở ờ, thành phố Hồ Chí Minh đó, thì chúng ta có uh, ờ, giải rác các số thì không có đầu nào bị câm cả khá là đều Đồng Tháp thì ờ, chúng ta có đầu số 8 bị câm và tới Cà Mau thì tiếp tục không có đâu nào bị câm à, rải rác các con số khá là đẹp, đúng không? rồi ờ, thì sau khi kết quả ra thì mình có phân tích và mình đến phần chốt số công khai cho tất cả mọi người tham khảo vào ngày mai như sau các bạn ngày mai của chúng ta là ngày thứ ba ngày mùng 6 tháng 2 xin lỗi quý à, các bạn ngày mai của chúng ta là ngày thứ hai ngày mùng 7 tháng 2 ngày mùng ngày mai là ngày thứ ba ngày 7 tháng 2 đúng không ạ năm 2023 thì có gồm có ba đài đó là Bến Tre Vũng Tàu và Bạc Liêu đầu tiên ở đài Bến Tre thì mình có bắt lô cho tất cả mọi người đó là con công 55 và con công 05 tới Vũng Tàu thì mình sẽ có lô cho tất cả mọi người đó là 5445 rồi và Bạc Liêu thì có 06 và 60. Đầu đuôi số ba đài gồm có con 0220 2332 và con 9559 Rồi Trên đây là những con số cho tất cả các anh em bạn bè cô chú chị chơi vào ngày mai ngày mùng 7 ngày thứ ba ngày mùng 7 tháng 2 năm 2023 tất cả mọi con số dự đoán của mình à, đều là miễn phí hoàn toàn cho nên à, anh chị em đi qua thì nhớ bớt chút thời gian để lại cho kênh một nút like cũng như ấn được cái kênh để ủng hộ kênh và cuối video thì mình xin kính chào gặp lại tất cả mọi người à, chúc cho chúng ta luôn luôn có sức khỏe à, luôn luôn gặp hái nhiều thành công và gặp nhiều may mắn trong à, cuộc sống cũng như à, à, may mắn trong à, những cái lô chốt của mình cũng như à, những cái tờ vé số của tất cả mọi người chúng ta mua và chúng ta sẽ đều uh, chiến thắng hàng ngày và xin kính chào hẹn gặp lại tất cả mọi người